thấy anh khá tội lỗi Nên hôm nay mình quyết định là sẽ lúc ăn yêu nhau trở lại Vì một mùa giãn cách không béo phì Và mình đã quyết định là đặt năm loại bánh sandwich khác nhau của một quán bán đồ ăn online có tên là Mie Diet Mình đã order năm loại bánh là bánh sandwich dâu sốt mie này à, Bánh sandwich cao cao à, Bánh sandwich moza uh, sốt mie Cái này là sandwich gà nướng mật sandwich uh, ờ, gà sốt gà sốt xanh đó và tổng hóa đơn năm loại này là hết 288k nhưng mà mình được giảm giá 25% chỉ còn 171k thôi đó. Ờ, nhưng mà hôm nay trời cũng hơi mưa thế nên là tiền ship cũng khá là cao 70.000 tiền ship tổng cộng là 241.000 cho 5 chiếc bánh này cả tiền ship bây giờ hãy cùng mình ăn một tí thôi Ok, đầu tiên thì mình sẽ ăn thử bánh sandwich moza sốt me trước Sốt me này thì là sốt đặc trưng của quán Quán có tên là me. Còn moza thì mọi người biết rồi đúng không? Là cái phông mozzarella kéo dài đấy Đấy, mình không quá thích ăn ờ, phô mai nhưng mà rất là thích nhìn cái phô mai moza này trời hôm nay mưa ấy thế nên là lúc mà ship về thì kiểu bánh nó bị nguội ấy mình đành phải cho lên chảo một lúc nên là cái này nó hơi bị dễ thế một tí mà kiểu nó cũng vẫn bị nguội ấy, nên là cái mua ra nó không kéo dài được hơi buồn một cái phô mai rất là thơm nha mời mọi người nha mai ở đây nhá nó hơi hơi béo béo ngậy ngậy giống kiểu phô mai con bóng cười ấy. nhưng mà nó nó hơi ờ, mặn mặn một chút nhưng mà không mặn như phô mai con bóng cười nó ngọt hơn một tí xong rồi quện với cái phô mai khô ra ấy rồi ăn dính cực luôn đấy ngon mà nhớ là hết cái kết cấu của cái phần bánh bánh này là kiểu người ta nướng lên ấy thế nào cái vỏ ở ngoài nó hơi hơi cứng cứng không không phải cứng mà là nó hơi gọi là sao nhỉ giòn đó mà ở trong thì nó lại mềm nó vừa nó rất cấu tỉnh nó luôn mọi người bong một cái phần sốt ấy chứ kiểu nó không bị quá ngậy ấy kiểu mình không ăn được phô mai con bọc cười đâu nhưng mà ăn cái phô mai này ấy, mình mình ăn được kiểu mình thấy nó không bị quá ngậy ấy ok lắm 9 điểm nha Ok, tiếp theo là sandwich cacao À quên mất không nói với mọi người Vừa nãy cái bánh sandwich moza sốt mì em là bình thường là sẽ có giá là 38k và một cái bánh đấy nhá chỉ có 168 calo thôi mọi người ạ còn đâu bánh ờ, sô cô la này thì sẽ có giá một một bánh cacao đấy thì sẽ có giá là 40k và uh, một chiếc bánh này chỉ có 150 calo thôi thì ăn một cái bánh này cũng kiểu thấy ngang ngang bụng rồi ấy thực sự luôn ấy ôi kiểu chị chủ ở đây ấy rất là <laughs> hào phóng với mọi người cho nhiều sốt cực kiểu đến mức mà cái sốt nó nó còn chảy hết cả ra ngoài ấy nhìn này mọi người đó cacao rất thơm nha mùi kiểu mùi cacao nguyên chất ấy thơm cực luôn ấy cực kỳ thơm luôn mà kiểu nó hơi mặn mặn một chút hơi ngọt ngọt cảm giác kiểu bánh vẫn giống như kiểu bánh sandwich um, sandwich moza ấy đấy có kia cũng thế luôn mình rất là thích cái kiểu cái cầu bánh này ong của nó giòn ngái nó ở trong nó vẫn mềm đấy kiểu cái sốt cũng ngon sốt cực kỳ thơm mỗi mặt là cao hơn mặn ví dụ mặn kiểu làm cái vị mặn nó nhẹ lên một chút ấy thì sẽ tuyệt hơn rất sắc luôn ôi kiểu nhiều sốt quá thì biết tay sốt cacao nhá tám điểm rưỡi tiếp theo là sandwich dâu sốt nghe một chiếc này thì có giá là 38k 140 calo Nhưng cái bánh này là cái bánh ít calo nhất hay sao ấy Ít calo nhất trong năm loại này năm loại này hôm nay Thế luôn, mình rất là thích cái cái cái sốt nghe của quán ấy Sốt này đỉnh cực luôn ý mọi người bị nhầm thành cái sốt hô da rồi à sốt nghe rồi đúng rồi hôm nay bị nhầm rồi sao ấy cái này cái này nó chỉ có sốt nghe thôi còn không có hô da luôn rồi ạ hơi buồn nhưng mà không ngon cái sốt nghe rất là ngon kiểu nó chỉ hơi mặn mặn nhưng nó không mặn bị bị mặn nó như cái um, cacao cái cacao thì mình thấy là nó hơi mặn quá cái này thì nó hơi hơi mặn mặn ngọt ngọt xong rồi ngậy ngậy nó không ngậy quá nó được hôm nào mình sẽ thử một món dâu gà nướng mộc đây sẽ có một gói sốt cam như thế này đó ui nó bị chảy không ăn được chứ cà rốt sống à cà chua sống nhầm là mình sẽ bỏ ra à, thực sự là mình chỉ ăn được cà chua chín ấy cà chua sống không không thể ăn được luôn kiểu cái mùi nó hơi bị hăng ấy Ờ, ở trong này thì sẽ có uh, rau sống này cà rốt sống uh, dưa chuột bắp cải tím và tất nhiên là phải có thịt gà rồi thịt gà ức gà luộc ấy đấy mình vừa sốt ra đây ok cái sốt cam cam này màu đẹp mọi người 너와 너와 <laughs> nhưng mà nó lại hơi ngọt ngọt một chút hơi cay cay kiểu um, nó nói chung là vị nó rất là thơm ấy mà kiểu nó trung hòa về vị ấy cái sốt này vào đây ấy là linh hồn của món món này luôn ấy bình thường ấy thì mình không ăn được cái cà rốt sống hoặc là cà rốt mà luộc ấy mình cũng ăn được đó nên mình cũng hơi quan ngại cái bánh này một chút nhưng mà sau khi mà dưới cái sốt này vào ấy thì luôn ăn cái cà rốt này nó không có mùi hăng nào luôn ấy mà mà làm cho các cái rau các cái loại rau này các loại nguyên liệu này nó hòa quyện vào với nhau ấy ngon cực ý thì cái sốt này ăn dính cực luôn ý mọi người ạ thực sự ấy đỉnh đỉnh của chóp luôn ấy xong lại còn hơi cay cay một chút ấy hơi cay cay tê tê một chút kiểu béo ấy ngậy trời ơi đỉnh luôn bánh này thì có giá là 55 ca và một chiếc bánh này thì có 275 calo Ui, trong này lại là miếng cà chua nhưng chúng ta không với nhau Ôi cái sốt đỉnh quá trời ơi không biết làm sốt kiểu gì mà đỉnh như thế này heo ơi ăn uống heo thì giảm cân mà sướng như thế này vui ăn cả đường và cái thịt gà nhá mình cái thịt gà nó rất là mềm mặc dù là phần ức gà trắng ấy nhưng mà mình thấy nó rất là mềm mà kiểu không hề bị khô ấy bình thường mình mình luộc ừ, ức gà ấy, thì nó sẽ bị hơi hơi khô khô một chút đấy cái này không nha mềm ẩm ngon ngon cực dính cuốn ngon cái này chín điểm rưỡi nha và bây giờ là chiếc bánh cuối cùng sandwich gà sốt xanh đó à quên mất đây nhá mình rất là thích cái vỏ hộp này đây của quán rất là chu đáo được ghi rõ tất cả thành phần ở đây thành phần và lượng calo wow bánh này thì sẽ có 275 calo đó trong này có ghi là uh, bánh mì đen nguyên cám 53 calo này ức gà là 132 calo rau củ là 30 calo và sốt là 60 calo tổng là 275 calo đó ăn cái này là no cả một buổi trưa luôn ấy rất là hợp lý ấy. mà kiểu còn heo thì nó không sợ béo về phần bánh thì mình thấy là nó cũng giống như cái phần bánh của sandwich cà nướng bọc cam kia một chút Mình thấy cái sốt này nó đặc hơn cái sốt màu cam một chút mọi người Đó Lúc mà lúc mà dưới vào ấy cảm giác nó hơi giống giống kiểu nó nó sánh sánh ấy hơi giống kiểu sữa đặc ấy giống thỏi ấy chua một chút nữa xong rồi hơi ngọt ngọt cũng hơi béo béo nhưng mà nó không nó không kiểu béo béo ngậy ngậy như cái sốt cam này nó kiểu nó thiên về vị chua nhiều hơn ấy nhưng mà ăn ngon ngon lắm thực sự ấy không, không biết ở đây là sốt kiểu gì mà cái nào cũng thấy đỉnh ấy mọi người thực sự ấy. cái phần nhân thì thôi không cần phải nói nữa kiểu nó rất là tươi ấy mà phần nhân nó cũng giống như cái phần nhân bên này này Đấy, rau thì thấy là cũng rất là tươi không không thấy bị héo được rau chắc là rau mới ấy. đó cái ghê cái chưa? Ghê chưa? chưa? này một cái này thì có giá là 58k nha hai cái phần sốt này cái phần sốt nào cũng ngon không biết là chọn cái nào luôn ý <laughs> mình đã ăn thử năm loại bánh săn quýt heo healthy nhà Mie Đại ở và cá nhân mình thì mình thấy là bánh nào ở đây cũng rất là ngon đặc biệt là phần sốt sốt ở đây thì kiểu rất là đặc trưng ấy và kiểu ăn nó cuốn lắm ấy mọi người ạ đấy thế nên là ai mà kiểu ờ, muốn ăn ờ, uống heo healthy mà không biết ăn rau ấy không thích ăn rau lắm thì có thể thử những cái loại bánh như kiểu là uh, sốt moza mie này đấy hoặc là rớt dâu hoặc cacao còn đâu mà uh, người chơi hệ uh, healthy chính hiệu ấy đấy kiểu hệ ăn rau ấy thích ăn rau ấy thì có thể là mua hai cái loại bánh này là sandwich gà nướng mộc và sandwich gà sốt xanh thì luôn mọi người ạ à, cái phần sốt ấy đỉnh của chóp luôn ấy thực sự phải thử một lần quán này thì có bán online nha mọi người có thể tìm ở trên uh, uh, food mới Nao mới đổi tên thành Nao Food đó quên mất đó thì mọi người có thể đặt